đang chờ ăn đây đây bữa ăn bình thường đây đó hạt ngâm ra này à, chibi thì cho luôn ờ, lúc ngâm hạt rồi ngâm ra là nó đủ nước nó chỉ như thế này thôi mỗi còn một tí cơm này cơm thừa đó tí vậy thôi siro siro siro có ăn thì siro ra đây đây của pila đây phần của pila này nha messi ra đứng ờ, gần mẹ đi ok messi đây còn con siro đâu đây nhỉ siro ra đây đây con siro đây ok đó là phần ăn bình thường đây nhá sẽ quay như thế này để yên xem là xem ờ, ăn bữa ăn này cho nó ăn mất mấy phút ờ, cái uh, cancinano này thì đợt này là ờ, chỉ bù cho pila với mẹ siro thôi à, lẫn này nhìn thấy viên canxi ở trong bát của siro đó xích mông lại ba mươi giây đã qua Yumi có ăn không? Yumi ăn phần của Yumi, phần Yumi cho sẵn rồi kìa Yumi mà không ăn thì cho chúng nó chia cho chúng nó ăn đấy Vì lúc nãy được mấy miếng rồi à. đấy phần của mi đấy mi ăn đi ừ, ăn đi không ăn là tí cho nó ăn xong là chia cho cho nó ăn đấy khi la lùi lại ăn không để trôi bát nhiều quá Messi lùi lại Siro lùi lại xích cái mông sang bên kia rồi nhìn thấy bà với mẹ đứng theo cái kiểu như thế nào thì mình cũng phải đứng theo kiểu vậy chứ mi có ăn nữa không pila nó ăn sắp xong rồi kìa mà không ăn là tí là ăn xong là sẽ cho nó đấy pila đã xong coi như là uh, từ lúc bắt đầu ăn mà đến lúc uh, vét sạch bát là trong vòng uh, sẽ đạp trong vòng uh, ờ, 2 phút ăn rất từ tốn lịch sự và mất thời gian vét bát cho sạch mất 2 phút đó và ờ, mọi người nhìn lượng ăn như thế là không ít đâu nha bốn lạng ngâm ra đó đây rồi mì uh, ờ, ăn thừa hả hay lại chia cho pila tí này Villa một tí này uh, Messi một tí này không cái này là Messi đây siro đây rồi vài hạt thì cũng phải chia nó bữa ăn nhanh chóng vậy thôi ăn thế này đấy mọi người thấy là nó có cái sự khác biệt không ăn như này ờ, đảo vài hạt cơm vào là gần như nó không rơi gần như là không có rơi vãi nếu mà ăn mà cho ăn hạt khô ấy thì ờ, ăn hạt khô là kiểu gì nó cũng có một cái độ rơi vãi mùa đông mà cho ăn theo kiểu ngâm như này ấy, thì nó đảm bảo là con chó không bao giờ sợ nó nó nó uống thiếu nước không bao giờ sợ là nó bị thiếu nước để tiêu hóa trong cái đồ ăn hạt này là cái lượng nước nó ngấm vào nó nở bung hạt ra như thế đã đủ để tiêu hóa cái hạt rồi còn nó có thể nó uống nước thêm nhưng mà cái đó là trong trường hợp những con mà nó lười uống nước thì như thế là nó vẫn đủ nước đó người nhìn khi mà mọi người ngâm ấy là cái ờ, chibi này cái bột chibi này là mọi người có thể lấy ra để mọi người đảo trước đảo luôn vào trong cái cám lúc mà mọi người ngâm đó nó thấm luôn vào trong cái cám luôn và trong cái trường hợp mà mọi người đảo cái chibi này nhá thì cho dù mọi người có ngâm cám qua lâu một chút đấy thì cái cám nó cũng không bị uh, theo cái kiểu là bị uh, uh, gọi là theo kiểu là gọi là bị uh, như là nó không phải là ôi thiêu đâu mà nó bị bị chua ra ấy. nó bị theo cái kiểu gọi là là là là uh, gọi là ải gọi là cơm gọi là cơm ải ấy. tức là để lâu quá nó không ngon đấy thì đảo cái chibi này nó giữ được là cái cám nó không bị theo cái kiểu ải như thế con chó nó vẫn thích ăn quên cái thải độc gan à. quên cái thuốc đắng này đứa ra đây nào bỏ vào một chỗ không ngồi xích ra tránh cái máy quay ngồi xích về một bên đi nè, rồi ngồi yên đi chờ đúng rồi con ờ, cả con si ờ, nữa, một là bóc ra này đúng rồi ok ờ, không thì ngồi bên đây ok ngồi bên đây thì được pila lên ghế đi pila ngồi trên xe hết chỗ trên nó rồi ok rồi tất cả ngồi yên đây chờ rồi xong siro cứ ngồi yên đấy lùi lại lùi đấy bây giờ lấy thuốc đây tổng cộng là 10 tổng cộng là 13 viên rồi này 4 này rồi 4 này 6 này 8 này 10 12 này 13 này cấp đi 3 viên rồi 13 viên đây từ đầu cái bóc đã chờ bọc rồi hai viên một này hai viên một nhá, rồi siro nuốt đừng nhai khả năng là nó sẽ nhai cái này phải chờ bọc xong hết thì nó bắt đầu cho chúng ăn được còn chắc chắn là cái viên kia là siro sẽ chắc chắn là cái viên kia là, là sẽ phải cho siro ăn lại cái viên đấy sai nào rồi cho nghiêm túc vào chỗ vào viên đấy chờ viên đấy nha để ta kiểm tra xem cái viên thuốc kia xem có nhẹ và không biết ngay mà gì nữa lùi ha phẳng quái thai quá là quái luôn đấy làm lại hai viên thuốc bo như thế này bo này đó hết thừa bọc cho 12 viên bọc cho 13 viên thuốc là gần như là còn thừa lại một cái nhưng mà cái này là để châm lúc cần lúc cần thì sẽ châm những bé này nhấp thêm này để đảm bảo là sẽ chán luôn rồi nasi ừ. pila rồi Mi là một mình một viên này mi rồi còn siro thế là được chém hai lần đấy nhá va vơ bạn này nhanh ăn không nhè ra đến trách nào nào nhè ra siro vơ pha vơ bạn đấm cho siro cho siro nhịn giờ chứ nhè lại kiểu ở đâu bước nhanh chẳng kịp mình sẽ còn có lại ừ. thôi đừng nhai nuốt trứng nhai rồi được này lại được tiếp nuốt đừng nhai nuốt đúng rồi cái gì mà cần nhai thì bảo thì nhai chứ còn cái gì không cần nhai thì nuốt thôi đi là rồi mi đây nha nhìn tay nha à đó rồi đặt đi đặt đặt đặt đặt thôi để cho mi đây biến tay dạ, biến này rồi tay vẫn còn đang còn uh, dính phô ma à. gặp đi nhằn làm sao để cho nó hết được đúng rồi đầy người quẹt vào mồm này này tí là tự liếm mép lên quẹt vào đúng rồi đấy thế tha hồ liếm mép uhm. ok thôi được rồi hết rồi đấy ok xong nha lì của tiền tông siêu đắng này tí xong hơi mất thời gian tí